回去了走啊，没有我别来了。你看回去了不干，别来了。တယ်မရလို့ပြိတ်ပြလိုက်တော့ဘောနဲ့ထောင်ရဲနေတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါအင်းနဲ့ကန်တာဒီကနေ့ဘောနဲ့ထောင်ရဲနေတယ် Ledje koyo. Kuka ma kalu thon shi. Je ta ra. No. Ame ne ne koyo, ame ledje. Sala. Oh, no me ti. Pati ya. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Whoa. Whoa. Whoa. Alo. Có tí vậy. Miệng ngoài. Whoa. Lo lo lo lo lo. Whoa. What the fuck? Lo. What? Lo lo lo. Dài dài. Dài. Con thoát này đâu được. Sinsiyon pa. Sinsiyon jalan. Chân mà chỉ mẹ cổng kia mà. Lâu lâu lâu. Lâu lâu đi chỉ mẹ mày thấy mà. Lâu đi chỉ mẹ mày thấy nào. Xin gì mà. Lâu xin gì. Lâu. 你不要那么搞了，大嗯，这里的是，啊？嗯，这里的啊，带你也笑了，你也笑了，笑了是吧？那你过来？你看见了？好那么搞啊，操！

နည်းနည်းတောင့်ထားတယ်ဟုတ် 哦，哎呀，哦，哦，进步，让开嘛，喏。哎，怎么弄这些啊？哦，哦。 không biết sót gì Đó, phải, phải. Thì giá cho nó phổ hồn ní mà hồn là cho nó hồi ní La la la la la la la la la la la Pipi đi chứ đâu Ôi mấy đứa đó này mà nó quá quá quá quá được Nó vô ăn như vậy もうエロいテーマでもめっちゃあるようわはあやばい Bare sjekk her. Det gjør du. Ah. 对呀，这，哎呀，让我捡一个，好，嗯，呀呀，来来来，呼， <laughs> 哎，不不不，不聊这个了，哎，不不不，不不不。 是一个如何打？